lên đôi dây Còn tối nay khai mà lên đôi dây về bốn vòng rồi đó mai cái gì đó thì cũng như anh mang cái cái kiếm như cái kích đó kiếm dây giày việt nam khả của bông giá khách mát rồi ừ? khả là ông mát thôi chứ bảy là không có chịu đúng rồi em em anh anh ép một lần lên bảy rồi vừa lấy quỳ là bao nhiêu lấy quỳ mới phú duyên ấy giờ ép này phẩm chất bảy trong này lấy quỳ cái dòng tóc dòng một này hiện tinh hai đúng không ba phú duyên đúng không hiện tinh một bốn phú duyên hiện tinh một hai phú duyên ừ rồi ép sáu nhảy ép ừ? lên được phẩm chất sáu thì mới ép ba phẩm chất bảy rồi bảy rồi thì tôi ép huyền tinh hai bốn phú duyên ừ ok tuần này bốn phú duyên ông mà ông mà không tiết kiệm rồi thì lo gì nữa tiết kiệm thì <laughs> thôi đầu nói em chơi ba cũng viên nói thật bốn viên này khá ít dám tiết kiệm lắm nè tóc nè đúng rồi mất thì tinh được rồi thiên tinh nè ép đôi giày vậy nè nói chung là khá chỉ cần tóc 40 khá ngồi trong một kéo cao tiếng là dứt nữa nè đó bốn viên không có phút nhiên nhiều đâu có đâu mới cục ép là vui còn chốc bảy chắc là bốn mươi chùa quá 40 lên dòng khẳng họ tiếp vậy bốn mươi rồi giờ đi khăn dòng khăn họ anh tăng rút ra cái phôi phôi phẩm thất bại đó à. cái phôi bờ tay của em là anh xuyên anh tăng đó à mình đang thấy phẩm chất bại nên không ép đưa em tôi không được vật lý tên ép một chất lăm à, thì em nghe anh bảo là anh phẩm chất 6 nó ra được 10, 17 đúng không phẩm chất 6 nó ra được 12 điểm còn cái phẩm chất 5 tôi ra tôi ra được cả 18 điểm đấy thì em nghe thì em tin thôi quốc thôi rồi vậy rồi tiếp tục dòng kháng hổ niềm kháng họ chơi gì ép nó có rồi em chả khó mà cũng mấy phải các bạn đó chỉ là tốn tiền <laughs> đây là cái chuyện nghịch ngợm thì mình chơi mình chịu rồi nhưng mà không ý <laughs> đồ là mắc anh nhỏ mắc cái đồ gì món sao được Thanh phòng thủ làm chậm 418 chẳng hạn ờ, có hiệu ứng với lại sinh lực cao là Còn, bây giờ anh mua cái lón tám anh mua cái kim rồi mà nó còn không sinh lực rồi tiếp tục anh em ơi giờ nó tìm cục phôi ống một thấy rồi cứ mới có 25 mà mua 25 nó đá con bể mà không phải hai ba cũng được ừ bữa hôm bữa em rút có hai bài mấy mà bữa phòng chốc mấy mà lên hay vậy? <coughs> không bảy không ý biết rồi mà bữa em phòng chốc mấy bữa anh phòng chốc bảy mà đâu lên bữa anh phòng chốc sáu bữa anh phòng chốc bảy mà xịt đó <coughs> anh ép vòng hai đâu ném vòng một hai gì hai anh lấy vòng một à ừ đụng ra có 13 đó sốt luôn tại chỗ luôn á ăn bùn quá trời thì đó qua luôn chứ đâu sốt tại chỗ đâu dày luôn mà <coughs> à, khổ nhỉ hôm qua lại em còn không có không còn không có tự tự tin nữa kìa em bảo sao một lần hai bố thì em có một phiên lam tự tin với lại phun hút viên đó rồi chơi ừ. Tại bên tăng cho kiểu như con nhà nghèo chơi liều luôn con <laughs> nhà nghèo luôn đau quá chứ không có không có tiền mẹ tận á ừ. chơi nhà nghèo luôn mà à lần hai bốn nó hoàng xịt cây thì chứ tới mức mà em ép phòng thủ hồi nãy em ép trường tình ba không phút viên luôn mà không không tự tin luôn mà không tự tin lần lên 21 mổ ấy là không có tự tin mua tự tin ra không nha anh nghĩ cái cái sú là phải full tự tin cái kiểu thứ hầu mà ấy cần sẽ đỡ không được không có mình cho xe ba, này thì phôi 25 dòng một canh nha à, 23 thôi được anh không cần 25 đâu Nóc mặt hả? Này có cái nón Anh anh nào có cái trang sức top 10 đậu em cái đó Điểm ấy, ấy không thấy bụng quá Có khá là phải làm gì sao Ồ, bỏ đi Em đi Em đi luôn Em đi, cái đó không ai xài đâu Ok, có phôi luôn, có phôi rồi nha, có phôi căn hỏi làm nhân một nha Hôm hai được rồi, hôm qua là 13 workshop luôn rồi <clears throat> Bác Hà Đông, bác Hà Đông Ờ, trung tâm, trung tâm, trung tâm ba qua 12, ra 13 tháng họ sốt luôn khỏi cây Đông động <laughs> Má bà Cái cái chi mà xà ba muốn hạt ký nó cho nổi Nếu là nổi đủ vậy Bắt thì không Để chứ đưa tôi cái đa mập lẫn kia cầm đồ cầm đồ à. áo thật đấy lấy sinh lực nào không có rớt được đâu sinh lực không rớt được đâu anh muốn anh muốn lấy sinh lực hai trăm không sao chạy luôn anh bỏ cho em viên thủy tinh đọc thiên thủy tinh nói làm gì nữa <laughs> anh bỏ cho em viên thủy tinh với lại à, phun thuốc viên 200 dạ. Phun thuốc gì cũng 200 luôn Ừ được, được. không có phun thủy tinh nữa Không có thủy tinh rồi, phiếu vô thủy tinh nữa Không phải nhà nghèo, vấn đề là không ai bán Đâu phải Bán thì giá tranh chào quá sợ mua Giờ dạ, nó phải ra event tiếp chứ Hồi dạ. chiều đó thiếu thiếu anh Nghi Vinh ấy đủ được bốn cục thủy tinh anh hồi nãy dòng năm nè dòng năm mà em ép cho anh tầm thánh động lực 200 nè ừ. sinh lực 198 rồi ơi sinh lực cao đâu ta Độc em đầu tư chọn cái áo luôn á dòng năm mà kiếm mua ra thôi đầy ô trăm rưỡi qua bên phần tượng bán hai ba chục vạn bán đầy cái đó à mua thôi trăm tư trăm rưỡi hút hôm qua anh Hải ấy có sinh lực hay nội lực gì đó mà dần bóng lại năm mấy đi, dần ba dần ba của năm mấy điểm hôm qua là không có hôm qua là không có cương nghỉ hôm qua ép bài vui ép tết là vui tháng một tháng một mà hôm qua tháng một à ok có đôi giày có áo này trăm bốn này ok như bị lỗi luôn đồ nghĩ sao ra cái đồ nghĩ sao nó ra cái, cái bàn tay sinh lực năm bảy mà mà, mà tính ra hôm qua em đưa phôi anh là phôi trăm tư luôn anh cả ừ rồi em rút sinh lực rút rút rút hai đập ba hả rút ba đập bốn mày rút ba đập bốn đi nữa ba đập bốn phúc duyên nhiều mà anh đúng rồi phúc duyên rẻ ba đập bốn này tại bình phúc duyên nó có mấy chục xu với mấy chẳng chắc mà ở đâu phú viên là gì ta hiền đi lấy cùng hiền á hiền hai rồi hải biết là mua hút gì có thằng mua không ai Missouri à chính gà nó nó chơi cao lắm tháng hai tháng nữa nó nghỉ game nữa ấy cày dường thời gian nó cày ít hôm rẻ rẻ nó nghỉ liền thì ừ, nó chơi như chơi người chơi hay cày tiền mà ờ, cày xong cày xong nó đi cày xong nó đi mới xem thấy chứ lập bằng những cái tiền ừ cái tầm đó thôi ừ, rồi cắm hợp với cái cà phê hả ừ cà phê hiện nay ai cảnh báo ở đâu ai còn điện ai còn điện thống kim không mua giùm anh một cục hiện hai một cần ẩn ẩn ăn hai thử đi mua giùm anh hai k điểm đi bắt bắt kỳ phòng có không hiện hai hiện hai màu trắng một k một k điểm với lại ẩn ẩn hai thử em ẩn hai thử với anh nè này có đi tổng kim đâu Không một điểm luôn Đại lý chúng ta em ơi Ok em là lấy luôn Lại đi cốt đi anh Lại ok Lại đi cốt đi anh, coi quá. Ok ok ok <laughs> Trời lại đi cốt đã giờ ừ. Chơi chị chơi chơi quá Cây cây cây này dính quá Dính được. <laughs> Đây là F1 F1 uh, hút 3 đập 4 đúng không Thiên tinh 2 đúng không Không đúng lấy sinh lực chấm bốn này, rút hiện tinh một này hiền hai này ba hữu nhiên này Bây giờ phẩm thật xấu là đẹp nè anh Xấu 7 là được thằng này ép cái tầm này quen rồi Xấu 7 năm cũng thua Trời năm đậu mà nói năm thiệt luôn rồi đó là cái gì đó Sinh lực Sinh lực năm đậu má chết rồi anh còn phúc duyên không còn à, chết chết chết này chết rồi phun thủng duyên à đụng mày mày lên luôn rồi đỡ cây khó chịu lắm sinh lực mà chúng 50 nữa nghỉ luôn đúng không ấy để dùng mà anh dùng mà sinh lực cao cao một tí sao giờ hiện Tịnh 2, Phương Phúc Yên Má, này Tịnh 5 nè, Phúc Yên 5 nè, Đất 5 Xem sẽ đổ mắt ở Hello Hương Ngọc nha, đợi tới nè mà, khả năng ép nè mà À, Phương Phúc Yên luôn chồng Bây giờ anh muốn trời trách là mấy tình ba Tình ba nữa, hết đâu ờ, Ừ, còn hai tình hai nữa hết mẹ rồi máu máu lắm rồi máu đầy não rồi máu đầy não rồi một trăm bảy không được dòng ờ, vòng tròn đi vòng tròn rồi trăm bảy nè ba không khoảng năm rồi đi dòng tròn dòng cuối em, tròn cuối hả? ai mà có ai mà có việc viên protein nên tặng anh luôn có là có nhìn thấy phòng chúng em là không ăn rồi nhưng mà mình ép để xài tạm thôi em sau này năm sáu dòng lúc đó tính em tụi này mình cần nhiều đó mà rồi đi tìm cái phone ừ đi tìm chỗ bốn đập là đập bảy full như thị tinh à má mua thị tinh vậy ra, viên tử chán dữ ta anh vào mua con thị tinh rồi chắc ừ mua viên thị tinh này, mua làm hay lục anh có viên lan này ok rồi à, viên làm này lục đây tương, tương dương bán ngựa tiền vàng ok tương dương bán ngựa em mày mày mới được thị tinh bay giá rồi nghìn là giá đồng giá luôn rồi đó thứ bình thường ba trăm là em ơi một cái cái cái tầm bốn trăm Wow, wow. rồi à, à, hai bao nhiêu bạn bao nhiêu bạn à, cho um, bao nhiêu tiền ta chuyện làm bao nhiêu tiền ta trăm tám mươi bạn à rồi. Vâng. lắm rồi ok ép làm chó như em <laughs> nói chung là nghiện nói chung là đỡ đỡ ép mà đỡ mát thì khai không không không biết công thức nên là khai ép tầm tạm tầm trung thôi đó cái này không phải là câu nhà nghèo mà là hết rồi bao giờ có đồ để mua hành lý mấy thằng mà ép có công thức cũng ép tốn rất chi là nhiều rồi mới ra công thức mà quá cũng cũng rớt tùm lum la mới ép được cái chứ nếu như cái thằng nào mà thánh thần tới mức mà ép lạnh lấy rồi đó, cũng có lúc hay sư nhìn thả hôm ép lên nỗ lực năm mãi trong thì cũng là bỗng bỏ bỏ mình một gì ừ. cũng như thiệt ấy cũng rớt là rớt ấy thêm viên thì tinh dạ. luôn rồi sao chứ đâu đâu bốn mình phụng viên luôn chứ cũng rớt mà cũng như hôm okay. Dạ. qua có ai tin là anh ép lên được cái nón đẹp như rứa đâu ừ. ủa ừ. sao không bỏ vô được ta hẳn hai anh là lái lái chưa lái chưa lái chưa lái lấy mà, mà anh thả qua được cái nấu ổn cái nấu nó cái nấu nó là bù tiền rồi nó đẹp bù tiền rồi nó đẹp da nhất rồi hút bốn à hút bốn à bữa em hút mấy em em hút bốn anh hút bốn thì tinh hai thủy thủy không chắc sáu không chắc bảy sáu bảy sáu đốt ừ. khám dây nè tầng 2 này ra 30 shop luôn là <laughs> đâu vẫn chạy ở trong shop em tao rồi đó vẫn chạy ở trong shop được anh đâu kích gần dưới luôn shop kích đến dòng này là không nên shop được thì nhận cũng được thôi không được gì đâu đó. nói chung anh nghĩ rằng là 40 là cái chất rồi 40 cũng đừng chấp 40 lên sao 30 à. cũng bỏ chả sao lại nữa 40 thôi ừ. ok 40 là ok Ngon rồi, đó cũng được rồi vâng. Rồi, ok, giống nhau 30 quay lại gửi cho AD mà dạ, vâng, dạ vâng. <laughs> Đó, mình hàng hàng đồ tầm trung nè, Đó, đồ tầm trung rồi nè, Đó, thấy chưa Thì mình đôi giày nữa, chung chung nữa Mình đâu cần phải mắt pin nó làm gì cũng cần thiết Đó Cái nấu anh lấy phòng Anh Khải ừ? Cái nấu anh có muốn lấy phòng hồi sinh lực không? Thôi, không cần em ơi không cần đâu không cần tự nhiên đi ấy cái vòng hồi sinh lực cái ấy ừ, phòng thủ nó đấy lại không còn hồi lực nữa nè được đôi giày này nè ép chơi chơi đây lấy dòng sinh lực nè ngon không giày xịn nhưng ngon giày này giày này cùi lắm cái này xưa mua mấy kim đến, đến bây giờ tức là đồ xanh em bán trong kia có ba kiếm này ừ. phải đổi xếp đồ gì à chưa em ơi đúng rồi đó xong mình đá, đá, đá, đá số mình 89 rồi họ lên đạo luôn hồi <laughs> chơi đồ không có thị tinh nhưng mà lên đạo lúc nào cũng được nha nam tinh hồng giờ này rãng tinh hồng mẹ số mình 89 với quỳ không kích được em có được 60 à 60 cái đây à. tôi có bộ sức mạnh 40 50 60 mà không kích được giờ em kích cái dây chuyền này cần đai thổ hoặc là nhẫn thổ thì em em bỏ cái nhẫn rồi ok chưa ờ giờ cái ngọc bội 10 10 17 của Lý Quỳ đi lại cần nhẫn thổ cho nữa xong rồi đâu có được nữa anh cũng anh võ đan thì anh hờ thổ thì anh có được bốn món còn đây được hai món thôi rồi đi lên đảo đi ờ, nhận trên gì nhận trên thổ rồi bốn chục điểm với máy hai món cũng được bốn chục điểm à được rồi được rồi giày như có đôi giày ở tương dương thổ đúng không em kích này ừ. đúng rồi đúng đúng đúng đúng đúng rồi đôi giày kia vô là xong đúng rồi đúng rồi lý quỳ gom em cái ngọc bòi đâu ông ông ông lương sư tinh hồng thạch đúng không <laughs> đai lưng đéo được rồi đâu có giày thố ta giày thố chỗ nào ta à lên đảo mang đôi giày nữa Thơ ừ? Mua tịch trong một phút giây nào đó anh có để hai ba rương uh, trang sức ở một đá nào đó mình không tìm thấy sao làm gì có Nhớ là còn mấy ảnh <laughs> không có có là đâu mày anh gom nãy anh suy nghĩ anh gom hết rồi à, anh, anh nghĩ kỹ giờ anh nghĩ kỹ giờ kỹ rồi anh gom hết đâu à, có khách có là đó làm gì nữa rồi hai ba mươi hai bảy mốt bốn mươi lăm em nhớ nha nè ba mươi 2, 71, 4, 15 Ôi, tỷ tỷ Ma, tinh học Có đôi giày không mất, mới tinh học Ok Tiếp tục 30 Ui, 10, 10, 10, 10, 10 20 271 251 Rồi, xong Easy game, má mình tay cầm hết rồi mạnh như phần tổ ngay đó kháng đẹp chưa kháng đẹp không má này liền đấu đấu sợ cái bàn thì nhẫn nữa ừ, còn lồn của nó con lôn kháng cả đã được 13, 14 rồi Ok, cho anh em xem lại lớp đồ anh em ơi Được uh, mấy món Mấy món tím cũng được tầm chung chung Mấy chẳng cùi đủ xài nữa đó ok chưa đây lần lên đảo lần hai sau khi có thêm món nó đầu tím rồi ít không có cái đây lần lên lần ba như nào <laughs> rồi áo đó mặc áo này bỏ hai viên thì tinh mà nông không xịt bệnh kháng bệnh nữa phun phúc viên phẩm chất bảy đấy vẫn xịt là xịt Khải có thuê người ép bò tay không không Bò tay gì làm chậm 40 ai ép thưa ai không Vậy dạ, mình tặng cho ai nữa anh chỉ cần dòng một thôi anh cần dòng một thôi dòng một à, x sinh lực nội lực 19x rồi bốn đỡ đỡ luôn cái dòng kia từ từ ép sau này ăn ban mới tính được ừ? nhấn trên uh, lấy dòng kháng họ sinh lực lực anh ai sẽ đồ nè đó sẽ đồ 120 chậm này đó nhận này mới đánh ra lại lần cũ Cục bồi cũ Không không ấy anh ép cái đà lưng đi xã À mình đưa lưng cái Lưng có mà ép là mình có bán mà ép Giờ thiếu dừng tin cũng vậy à Ý giờ ít nhất phải 10 ngày sau anh mới có dừng tin Anh boss, anh bem lên bài boss nó mới có dừng tin Nó sẽ đồ như vậy anh em Này đánh chán rồi này đánh chán mình mà em kiếm ờ, em kiếm tiền em cái ờ, cái mũ phòng thủ nên là đẹp ơi xuống đảo nha nè ok rồi em mà hai món phòng thủ là giờ em chặt được môn là được rồi sức mạnh lên nhiều tí hả phí lắm nè nó mất điểm nói chung không quan trọng em tầm này lên đảo tốn khoảng tầm bốn năm trăm xu ba bốn chục nghìn lên vô tư nè nhưng là mình không quan trọng cái đó mình muốn ép mạnh vào hướng đa cũng như là sinh lực nè cho nó trâu. chứ giờ thêm 30 điểm vào sức mạnh cảm giác nó rất là phèn đó, rất là phèn mình lên đảo được sao ừ? trời đâu như cũ chả hồi trợ gì ừ? ừ. mát hết một trăm bốn mươi trăm đâu hồi trợ thêm nữa còn thiên la bên này fit này quỳ thiên la bên kia chiếm mạng 49% bên này có 14 14 phần trăm bên đàn fit bên đàn tay thiên la khỏe hơn rồi ok lượng mana càng mấy đánh chán rồi nè đánh tốt rồi xuống đảo đẹp luôn không chung là video này ép được cái đôi giày là ok rồi nè một một một đao qua là gì trăm rưỡi mà đã cả hay là tám chục ờ, tám mươi hai tám chục trung bình tám chục do nhất lên một cấp nữa tám hai rồi anh em xem video cho một like chia sẻ chơi nha mọi người đó anh em ờ, đợi ít hôm hóng ờ, ép tiếp ở đây lưng khai sẽ làm tiếp tục video đó hôm nay ép được độ dày nè mà khai chỉ lấy được dòng đầu với lại sinh lực thôi không có kích được dòng dòng dưới tại vì khai đi theo cái đón đón này rồi nên là bỏ không em không kích được nha đó khai ưu tiên làm chậm nên là bỏ chón luôn bỏ chón luôn ví dụ như ờ, muốn đánh chón thì khả mang nhận chón dòng một vào đây có thêm 40 chón cũng được đó. mà bớt đi khăn họ đó thì đánh tông kim đó. còn liên đấu thì phải mang căn họ vào đó mang căn họ vào liên đấu thì mấy nhỏ đang gặp mình là một phát rồi nè cũng có cái thứ hai đó thế thôi rồi ok trời máu mới được uh, gần 200 máu nữa quá trâu rồi nè quá trâu quá hợp lý rồi ok chưa Được, được có ngứa tay này ngứa tay là thêm mấy trăm xu rồi đó <laughs> ngứa tay ăn à? ăn anh bị mấy lần rồi ngứa mấy lần ngu mấy lần rồi rồi ok à, ít hôm à, mua được cái phần cái phôi à, đai lưng ép tiếp lên đảo tiếp nè đó lượt tay bơ can ngồi bốn cái năm bơ gà thông kim là bốn cái bảy nè cái nọ kia bốn cái bảy nha hơn hai trăm mấy lượt tay nữa